Đâu ông bước đi ra đi về để con xem coi coi giờ là ổn chưa Đây là ông trường hợp ông cũng uh, thai khớp háng nha Gần uh, nửa năm trước Bây giờ thì uh, chung quy là nó đỡ rất là nhiều luôn là chín phần rồi ông đã đi được tới tới lui gì là tính ra là khỏe nhiều lắm rồi được khỏe hơn lúc trước ừ. nhiều tự vệ sinh rồi tự nấu cơm nước được hả? đó chứ mà như tôi nấu cơm không được là thua rồi á thua thì nhờ giả xung quanh thì được tiền trọ thì mấy gài cũng à, vẫn tự xử đóng hả và không đi bán số tiền đâu đóng có người ta cho nó ngay người cho 200, 100 vậy đó à. Cái mình gán để dành Bữa hôm trúng số được 9 triệu Ồ, mua giấy số hả? Mua ngày hai ba tấm À Bữa đó mua 5 tấm Trúng 3 tấm luôn nhiêu? bao nhiêu mà lô 9... 3 triệu trúng 3 tấm ô vô mánh ha im im <laughs> trời đãi trời đãi đúng rồi nhờ Ê, thôi, nói thôi mình vô rồi mình đứng hồi này nó cong mỏi chân nha dạng dĩ gì này là phước à, phân phối à, độc quyền luôn nha nếu mà cô chú anh chị nào à, lớn tuổi cũng bị tình trạng đau nhức mỏi đau xương khớp đồ hay là tay tay tay chân gì đó mình có thể liên hệ trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình hay là liên hệ với phước với đây à, gửi à, tặng trong à, triệu nè bỏ tối xài chích từ quỹ hoàng trả máy ấm à bỏ tối thèm cũng cảm ơn rất nhiều mừng lắm gì đó mà mua ăn <laughs> chào ông ba con ông phước phước hả dạ quá à, <laughs> bạn áo vô nha ông cho lịch sự ha ô dạo này đi tới luôn hả ghe nha Dạ, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Cũng à, khoảng nửa năm rồi Phước à, mới quay trở lại đây thăm ông kể từ ngày mà ông phẫu thuật thay khớp háng Ồ, giờ đi dữ vậy ta ờ, đỡ hơn, có đỡ hơn Uống thuốc quá trời uống Mà đạp xe đạp được không? Không không Không đạp được ha Không được đâu Đang... Xe đạp rành lắm nhưng mà không được đâu Dạ Đang coi tivi hả không? Để tắt <laughs> dạ nè đi như vậy là quá trời hồi xưa đâu có đi được vậy đâu khỏe ha thấy ông khỏe cũng mừng nó đỡ hơn hôm trước nhiều lắm dạ ờ, nhưng mà con cái ờ, mang dép vô đi từ dạ. đây ra ra trước hàng rào lớn á à. nó hơi đau dạ. mà đi nữa là đau nữa đi chân không nó nhẹ hơn không có đau rồi bữa hổm giờ có lên tái khám gì chưa người ta đâu có dặn mình tái khám nhưng mà mình chỉ thấy ờ, Ờ mới uống viên thuốc nè Uống thuốc gì? Thuốc này à, có hỏi bác sĩ, chẩn bác sĩ nó uống cái này được nè à. Banadon. à, Banadon kiểu dạng ấu à, anh kiểu dạng như là giảm đau ừ, ừ, ừ. Cơm nước đồ giờ cũng khỏe ha, ăn mạnh hơn xưa rồi phải không? Nó đúng ra già rồi thì cũng có một cái là tôi ăn bữa chuyện chén à bởi tôi mua cháo bọc để tôi ăn chứ ăn cơm làm như nó khô khan quá rồi dặm ba cái này nè đặng uống nước rồi vô ờ là cũng là chủ nhà cô chủ nhà đem xuống cho ông nấu không nấu, nấu nướng là lúc này đi tới lui chứ trong nhà được rồi nấu được khỏe ha thấy ông khỏe cũng mừng được đỡ hơn trước nhiều nửa lắm năm rồi ha hồi ờ, trong tết ờ, tới giờ mấy tháng ờ, gần nửa năm rồi đó có mấy ghé lại đó tháng 8 tới giờ gì lận à bữa nay ghé lại ờ, thăm rồi hỏi sức khỏe ông coi làm sao 10 phần đó là nó bớt được năm rồi à. bây giờ cái chân này nó đau vậy chú biết rồi ha dạ. nó lành lâu rồi nhưng mà trời lạnh á nó nhức à. với trời lạnh nó nhức vậy thì đi nó khó khăn đây mình lớn tuổi phải nó không làm như vậy nè thì mình lớn tuổi thì đa số là nó sẽ bị đau nhức nhức mỏi xương khớp luôn luôn là nó phải có vậy đây bởi vì cái đó là cái nguyên do chính bữa nay con ghé lại thăm ông luôn nè đó gửi trong uh, ờ, ít thuốc mà dùng thuốc uh, đau mỏi xương khớp chuyên luôn thuốc này là bên con uh, bán thiên niên kiện à. đó sáng ông dùng dùng con hai viên chiều dùng hai viên sáng hai viên chiều hai viên cắt với thuốc tây hai tiếng hồ khi mình ăn uống xong rồi mình uh, dùng ông dùng có khoảng uh, tuần lễ là thấy có kết quả liền nó sẽ giảm đau trong cả tám chín phần luôn cái này là thuốc đông y nha nó kiểu dạng viên nén giống như thuốc tây chứ nó không phải là thuốc tây nha ừ, nghe gì? cái tên thiên niên kiện gì đó là à, cái này thì là sản phẩm độc quyền bên con dạo này là con ờ, cũng chuyên phân phối mấy này với lại ờ, cái ờ, chính con là mình có thể vừa bán vừa giúp các ông cụ bà cụ à. vừa mình bán mình lấy lời mình cho mấy ông cụ bà cụ sử dụng để tại vì con thấy đi đâu ông bà cụ cũng nhức mỏi hết trơn á còn đối với mà khán giả người khác là con bán <laughs> còn thì đối với ông bà cụ thì con chứ ai mà cũng cho cho là <laughs> chắc bẫy nợ luôn lấy tiền đâu bỏ vô <laughs> trời ơi bẩn quần vô nữa thôi lỡ rồi cũng bận quần cho nó này nó một hộp rồi nó sẽ Thôi. được uh, trăm viên lận ừ, dữ vậy dạ trăm viên uống năm một trăm viên uống th gần tháng sáng ừ. 2 chiều 2 chẳng hạn như mình bị nặng thì mình uh, uống uh, sáng 3 chiều 3 nhưng mà ừ. cách uh, với thuốc tây giùm con là hai tiếng nha ừ, ừ, trước ý. và sau khi ăn gì cũng được khoảng uh, ông uống ờ, khoảng tuần lễ nè như là nó bị uh, gân cốt nè tê tay tê chân đau thần kinh tọa gì mình đều sử dụng được hết một hộp của nó là con bán ngoài gần 500 ngàn á 490 ngàn á tôi thì bây giờ chỉ có một cái vậy nè Sao không? không có gân cốt khốp khung gì trơn mà chỉ nó đau đau cái này nè à, đau bên đây đau chỗ gãy á chỗ gãy thì đúng rồi chỗ gãy đó thì làm nó đau lắm cái này nó là dạng thực phẩm uh, bảo vệ sức khỏe mình uống nó tốt chứ nó không có hại bởi vì mình cũng an tâm nó toàn là nguyên liệu là thảo dược thôi Ừ. À, hộp nó gì cái này là một bị cái này ngày sáng uống viên chịu uống viên là panadol nè panadol này thì nó giảm đau rồi ừ uống chỉ giảm Nhưng mà đau ông thôi ông uống thì ông vẫn uống bình thường không có bỏ ờ, dạ. bác sĩ dặn thì mình cứ uống theo bác sĩ tuy nhiên đó là mình uống thêm cái này để nó hỗ trợ nó giảm luôn cho mình nhiều khi tốt nữa thì có thể mình uống ờ, năm uh, sáu tháng liên tục thì bữa nay thì con cũng không có gửi cho ông nhiều nguyên hộp nguyên hộp thì nó nặng quá nặng tiền ừ. con gửi cho ông như ít dĩ để ông dùng dùng được không có đâu thời gian sau con quay lại nếu mà dùng tốt nữa thì con mới gửi thêm cho ông sử dụng nha dạng dĩ gì này là phước à, phân phối à, độc quyền luôn nha nếu mà cô chú anh chị nào à, lớn tuổi cũng bị tình trạng đau nhức mỏi đau xương khớp được hay là tê tay tê chân gì đó mình ờ, có thể liên hệ trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình hay là liên hệ với Phước Phước ờ, sẽ ờ, ship tôi, tận nơi ở trong điện thoại tôi có số điện thoại con thì ông có mà có để điền chút nữa con gửi không với đây gửi tặng trong triệu nè bỏ túi xài chích từ quỹ hoàng trả máy ấm lâu rồi ghé lại lì xì trong chứ tết không có ghé giờ Nè, bỏ túi thèm cũng cảm ơn rất nhiều mừng thèm lắm gì đó mà mua ăn <laughs> mấy gà chắc tốn tiền thuốc không à hả tiền thuốc là nhiều ừ, dạ. ăn uống thì không bao nhiêu ăn uống không bao nhiêu ha tiền thuốc không bởi à? vì tôi ăn ngày một bữa cơm có một chén à chén à vậy đó hả chén bình thường thôi chứ không có được dung nữa dạ hồ tiền bỏ vô ờ, bóp cẩn thận ha đúng rồi uống chừng nữa cái này ờ, nếu mà uống tốt hay ờ, không tốt gì ông nói con biết để con à, tôi điện thoại à, đúng rồi điện thoại cho con để cho con à, chẳng hạn như à, nếu mà nhiều khi à, có cái gì thắc mắc thì cứ liên hệ cái này chắc nó cũng giống giống như cái đó đó cái, mà cái, này, cái này là thuốc, thuốc tây dạ cái bên kia là thuốc đông y ừ, tây còn kia đông y đông y ngày mình uống sáng hai viên chiều hai viên thôi ừ. nhớ giùm con còn cái này sáng viên chiều viên dạ cái này nó cũng giảm đau bên thuốc tây thì mình ừ. cứ vẫn dùng theo uh, liệu trình của bác sĩ và mình uống thêm cái này để nó hỗ trợ sức khỏe à, nhưng mà cách khoảng với nhau là hai tiếng hai tiếng à, như 7 giờ uống kia 9 giờ uống cái này Nói, tại vì nhớ thật rồi. sự ra cách hai tiếng là anh chị biết không tại vì khi mà các loại thuốc á nam bắc hoặc là tây gì á cách hai tiếng là nó sẽ hấp thụ hết rồi uống thuốc khác vô Nhưng nó tan hết trơn á à, không trao không trao à, nó tan hết không uống chung vô thì nhiều khi mình không biết cái loại nào tốt à, à <laughs> uống à. chung vô bởi vậy mình phải cách hai tiếng cách 2 tiếng ra thì khi mà ông cách 2 tiếng ra thì như cái uống thuốc này vô 2 tiếng rồi xong rồi 2 tiếng sau uống khác thì hai hai tiếng là cái thuốc này nó đã tan rồi nó hấp thụ cơ thể rồi à, rồi chú nói tôi hiểu rồi để à, mình xác định xác định được coi cái, nào, nào tốt mình đúng rồi được ừ. rồi mấy gà chị chị Thảo vừa có điện cho ông không có dường như hôm trước cho cái này có chú chưa có gọi đợt gọi con có có chị có ờ, nhắn tin con nói có mua cái cho cái này không? cho cái à. vô tiếng với cái xe lắc xe lắc à. để kia kìa. à. mà lúc này đi được rồi thành dạ. ra rốt cuộc cái xe lắc là ở đó à. hồi lúc đó đi không có được nhờ xe đó mới đi được mà lại lúc này đi được mà đi bán cái số không được à, đi đó. xa cái nó thốn nó đau đâu ông bước đi ra đi về để con xem coi coi giờ là ổn chưa đây là ông trường hợp ông cũng uh, thai khớp háng nha gần uh, nửa năm trước bây giờ thì uh, chung quy là nó đỡ rất là nhiều luôn cả chín phần rồi ông đã đi à, được tới tới luôn vậy là tính ra là khỏe nhiều lắm rồi được khỏe hơn lúc trước tự, nhiều tự vệ sinh rồi tự nấu cơm nước được ăn. đó chứ mà như tôi nấu cơm không được là thua rồi á thua thì nhờ giả xung quanh thì được tiền trọ thì mấy gài cũng vẫn tự xử đóng hả rồi không đi bán cái số tiền đâu đóng có người ta cho nó ngay người cho 200, 100 vậy đó à. cái mình gán để dành bữa hôm trúng số được 9 triệu ồ mua giấy số hả mua ngày hai ba tấm à bữa đó mua 5 tấm trúng 3 tấm lô nhiêu lô nhiêu mà lô 3 triệu trúng 3 tấm ô oh, vô mánh ha im im trời <laughs> đãi trời đãi đúng rồi nhờ Ê, thôi, nói thôi mình vô rồi mình đứng hồi này nó con mỏi chân trời thương đã ha lâu chưa lâu chưa lâu chưa không ba chừng cỡ tháng này ạ à. ồ tháng rồi con dạ. ghế là chú ngồi chú dạ dạ được rồi được rồi ông vô ông ngồi đi con đây thì tự xử được rồi ăn miếng bánh uống nước trà với tôi nha thôi được rồi trời trà ơi nguội. khách sáo gì con cháu trong à, nhà tôi không? cũng đang ăn nè dạ trà nguội chứ không có trà nóng có <laughs> nhưng rồi. ở nhà nó buồn lắm phải rồi rồi thôi vậy chúc sức khỏe không nha dạ có gì thì cứ việc liên hệ con còn số điện thoại đó à, hôm trước con lần tôi à. chính tính sao tôi bấm lên tôi thấy cái tên tôi nhớ rồi mà lúc đó tôi cần tiền dữ lắm nha à. cái tôi suy nghĩ người ta cho mình hoài mà người ta tốt với mình quá mà bây giờ mình mở miệng xin nó kỳ quá thôi nín luôn nín luôn cái tôi quầy vô tôi hỏi ăn hàng hàng cường ở trong cái răng á à. Ờ, cái nó cho được 1 triệu à là cái à đợt trước giống như cái anh mà mổ xong rồi uh, hỗ trợ ông cho ở ông trọng đó phải không ừ ừ dạ rồi bươn chải tiếp trời đãi cho chúng số luôn ở ừ. im <laughs> cất tiền kỹ nha không tiền với tôi là khỏe lắm tiền khỏe lắm ha ờ, tôi ở đây là lạ cũng đâu ai vô được không không sao đâu ở đây ví dụ như suốt ngày cho tới đêm mà để cửa vậy đó không có sao vậy đúng rồi cái xóm này không chính. ai dạ. tham dạ rồi thôi chúc sức khỏe không à, phước cũng à, báo cho cô chú ờ, anh chị những người mà cô chú anh chị hồi xưa đã từng hỗ trợ ông biết sức khỏe ông bây giờ như thế nào mười phần bớt hơn năm rồi đó hơn rồi thấy ông giờ tỉnh táo mặt mày hồng hào hơn giờ còn chừng chừng ba bốn phần à cái đau đâu cái này nè dạ đi tới đi lui nó không có đi xa không có được dạ <coughs> rồi cứ bye bay nha chúc sức khỏe không nha dạ. bye bye và hẹn gặp lại <laughs> tạm chia tay tạm cảm chia ơn tay. nhiều lắm <laughs> không chú lợi thăm tôi tôi mừng lắm hôm trước nay tôi trong điện thoại tôi có là tôi nói không biết chú lúc này ở đâu mà bây giờ mình gọi để mình hỏi thăm chút sức khỏe thôi